Hello xin chào các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh vậy hôm nay à, hàng súp 40 của TD Acoustic lại về các bác nhá đây súp 40 của TD Acoustic các bác nhá đây uh, ờ, Unitech Technology uh, Company Design USA các bác nhá đấy nhà thông minh 17 thì là đại lý uh, phân phối chính hãng các sản phẩm của thương hiệu DB Acoustic tại phố Thái Bình các bác nhé đây hôm nay thì bên em lại về con à, súp TD tích siêu đẹp luôn đây bỏ qua cho bác xem đây các bác nhìn ok chưa ok chưa vỏ bóng cực kỳ đẹp luôn này. đấy mẫu mới mà các bác nhé 2022 ở đằng sau thì chúng ta sẽ vẫn có là tản nhiệt nhôm tản nhiệt nhôm này đấy nó có sẽ mã là súp 15 ờ, TD tức là súp 15 inch của thương hiệu TD Acoustic các bác nhé uh, design in USA các bác nhé sản xuất thì là made in China các bác nhé uh, thừa thiết kế là của Mỹ và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé Đấy, hôm nay thì hàng về thì em lại quay cho các bác xem đây tem bảo hành này tem uh, check uh, mã QR này Đấy. Uh, rắc uh, new chick uh, rắc canon cái rắc canon để kết nối vào vang số các bác nhé Đấy rất hiện đại con vang đời mới giờ các bác lưu ý là nên chơi những con vang có rắc uh, ông như này ba chân như này thì chơi vào vang số nó sẽ ok hơn hay hơn các bác nhé răng nguồn vào công tắc bật tắt à, và các nút chỉnh ở đây cho các bác chơi thì hôm nay ờ, hàng về em lại quay video cho các bác xem các bác nhé đấy núm rốn này rốn to tròn màng bóng gần lụa tập dầu đấy còn à, ờ, gân đây gân cao su các nhé gân cao su em quên gân này gân cao su còn màng bóng như gân này rất là dày các bác nhé gân này cực kỳ là dày luôn này to dày đánh cực kỳ khỏe như con súp của của của Mỹ thiết kế thì nó rất là cái cân này còn nó rất là khỏe các bác nhé đánh rất là lực luôn hôm nay lại về thì quay cả, trực tiếp cho các bác xem anh nào quan tâm thì à, alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh để dưới màn hình ở đây tổ 6 phường Diệu thành phố Tây Bình các bác nhé hôm nay hàng về thì em quay sơ qua thế thôi anh em nào cần à, súp xịn của TD thương hiệu TD Acoustic chính hãng thì à, alo qua nhà thông minh 17 các bác nhé à, xin chào hẹn gặp lại các bác các clip tiếp theo